Cập nhật tin tức online ngày 15 tháng 12 năm 2021, nội dung chính. Thắng sớm cho chặng đường dài. AFF Cup 2020 kéo dài trong 28 ngày với mật độ trung bình 3,5 ngày một trận. Các cầu thủ vì thế phải đối diện lịch thi đấu dày đặc, thể lực bị bào mòn, nguy cơ chấn thương, thẻ phạt và yếu tố mới xuất hiện ở giải năm nay là dịch Covid-19 khiến hành trình dài ở AFF Cup ẩn chứa quá nhiều rủi ro. Việc Malaysia thảm bại trước Việt Nam khi còn 18 người là bằng chứng hiển hiện cho điều đó. Bởi thế, bên cạnh việc giành điểm, bảo toàn lực lượng đang trở thành ưu tiên hàng đầu với những đội bóng có tham vọng vô địch. Thái Lan đã và đang làm tốt điều đó. Tuyển Thái không chỉ đi tiếp mà còn giành vé sớm một vòng đấu. Dù còn trần trên ngôi đầu với Singapore, không thể phủ nhận áp lực đã chơi đi đáng kể với thầy trò huấn luyện viên Alexander Polkin. Cách người Thái rút Channel 5 khỏi sân sau 60 phút trước Myanmar và Philippines cho thấy họ đang tính toán đường dài. Ông Paukin thậm chí sẵn sàng thay Geneva khi tỷ số chỉ là 1-1 và Thái Lan cần thêm một bàn trước Philippines. Tiền vệ của Cancelo Sapporo mới chơi hai trận với hơn 140 phút. Tuyển Thái cũng đã dùng 19 cầu thủ khác nhau sau 3 trận. Ngoài thủ thành Jai Batram và bộ đôi trung vệ, tất cả đều từng được trang nghỉ. Điều đó sẽ đảm bảo cho Thái Lan trạng thái thể lực sung mãn trước giai đoạn knock-out. Tuyển Việt Nam cũng buộc phải làm được điều tương tự. Với phong độ hiện tại, thắng Indonesia là nhiệm vụ bắt buộc nhưng kết quả đó sẽ chỉ trọn vẹn nếu thầy Park cũng cho thấy những toàn tính dài hơi. Tương tự Thái Lan, ông Park cũng đã dùng 18 cầu thủ sau hai trận đầu. Trước Lào và Malaysia, huấn luyện viên người Hàn Quốc thực hiện trọn vẹn 10 quyền thay người, 8 trong số đó đến ở 75 phút đầu. Lực lượng nhân sự lớn cho phép tuyển Việt Nam xoay tu con người, tạo cơ hội nghỉ ngơi tối đa tới nhóm trụ cột. Cách tiếp cận trận đấu của tuyển Việt Nam hiện cũng phù hợp với chiến lược nhân sự này. Bởi muốn thay người sớm thì phải có bàn thắng sớm, tuyển Việt Nam không còn chơi phòng ngự phản công như trước các đối thủ lớn tại dòng loài World Cup. Quang Hải và đồng đội chủ động lao lên, kiểm soát thế trận đồng thời dứt điểm trận đấu từ đầu. Huấn luyện viên Park cũng chủ động đổi người ngay khi có thể. Nghĩa là giống với Thái Lan, đây là chiến lược dành riêng của những đội tuyển muốn bước tới ca cuối của cuộc hành trình. Indonesia có cản được tuyển Việt Nam. Indonesia về lý thuyết là đối thủ lý tưởng để thầy trò ông Park tiếp tục mục tiêu kép này, 3 điểm và hướng về tương lai. Hai trận với Lào và Campuchia mang tới hình ảnh Indonesia tấn công cởi mở và cũng cho phép đối thủ làm điều tương tự với chính mình. Trước Campuchia, hàng thủ Indonesia dẫn để đối phương tung ra 13 cú dứt điểm, ghi hai bàn. Lào cũng kịp có một lần lập công dù thua một năm. Giải đội hình có nhiều cầu thủ mới giữa AFF Cup lần đầu, những chàng trai trẻ của Indonesia dường như không chịu bó mình vào các khuôn khổ chiến thuật, kiểm soát phức tạp. Họ đã và đang thể hiện phong cách bóng đá tận hiến, thậm chí có phần bản năng, đó là điều mà chính Shin Tae-yom cũng phải thừa nhận khi ông cho rằng Indonesia đang thua nhiều bàn không đáng và cần tập trung hơn. Nhưng chỉ đạo của ông là một chuyện, các học trò có đủ tỉnh táo để thực hiện không lại là việc khác. Cách Indonesia lao lên phía trước rõ ràng là lối nhập trận mà tuyển Việt Nam yêu thích, bởi trong thế trận đôi công, đôi mạnh hơn, đồng đều hơn cả trong tấn công và phòng ngự sẽ chiếm ưu thế. Công Phượng và đồng đội có thể ghi bàn sớm, đóng hòm trận đấu và hoàn tất nhiệm vụ. Huấn luyện viên Park đương nhiên thích điều đó. Nói dễ bảo giới trước trận, ông bảo, báo chí Indonesia nói chúng tôi có điểm yếu ở hai cánh, thì họ cứ nói đội tuyển tấn công vào chỗ đó thôi. Tôi cảm ơn thông tin mà báo bạn đã đưa ra. Trong lần chạm trán gần nhất hồi tháng 6, Indonesia đã cho thấy nét chiến thuật tương tự khi gặp Việt Nam. Đội bóng xứ dạng đảo cầm bóng 29%, nhưng có 71 đợt lên bóng so với 106 bên phía Việt Nam. Có cảm giác Indonesia cứ có bóng là lao về phía trước, tốc độ lên bóng quá nhanh, khiến Indonesia trở nên dễ đoán, đội hình của họ không đủ thời gian để tổ chức lại, qua đó lộ ra nhiều khoảng trống. Indonesia vì thế ghi nhiều bàn, nhưng cũng để thủng lưới không ít bởi các cầu thủ tấn công đẳng cấp thấp. Lào chỉ có một bàn sau 3 trận và đó là bàn giao lưới Indonesia. Campuchia ghi 3 bàn từ đầu giải, thì hai trong số đó trước Indonesia. Thứ bóng đá sôi động ấy từng được chính lứa cầu thủ này của Indonesia thể hiện tại SEA Games 2019 qua trận thắng 4-2 trước Myanmar, hay 8-0 trước Brunei. Trong nhóm 4 đội dẫn đầu AFF Cup lúc này, Thái Lan, Singapore, Việt Nam mới lọc lưới tổng cộng 2 bàn. Một mình Indonesia thua 3 bàn. Ý thức tiến về phía trước rõ ràng đã ăn sâu vào tiềm thức lứa cầu thủ này của Indonesia, và đó là điều Shin Tae-yum chưa thể thay đổi dù ông đã có gần 2 năm gắn bó với đội tuyển. Nếu 2 năm mà Shin vẫn chưa làm được điều đó, vài ngày ngắn ngủi rõ ràng là không đủ. Họ sẽ một lần nữa lao thẳng vào cái bẫy mà tuyển Việt Nam đã dăng sẵn ở Bison,